chắc trước quá chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè chết nè Chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip này Các bạn nhớ đăng ký Bình luận Chia sẻ Và đặc biệt là nhấn chuông Để được xem các clip mới nhất Xin chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau